Chào các bạn, mời đặt kênh đây Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm DV nha Thì hàm DV là một hàm lặp lại Và nó sẽ lặp lại mãi cho đến khi mà có một cái điều kiện hay một trường hợp nào đó Và nó đợi cho nó dừng lại cái hàm của có nghĩa là uh, phá vào cái lặp lại của nó Và nó sẽ lặp lại bằng cách là gọi hàm thì uh, chúng ta có thể thêm lệnh vào hàm vi đó để mà cho nó lặp lại cái hàm đó và có thể thêm một cái điều kiện hệ trường hợp nào đó để mà cho nó dừng lại cái hàm hay chúng ta có thể ghi là nếu là trường hợp điều kiện nào đó chạy ra nó sẽ chạy lời mình thêm và chúng ta sẽ làm một cái ví dụ đó chính là tạo ví dụ tạo tổng của cả dãy số của một số thì nếu ví dụ như là díu số đó là ba vậy hơi giờ nó sẽ tính tổng các chỉ số là 3 cộng 2 cộng 1 như vậy rồi giờ là giờ là chúng ta sẽ bắt đầu làm nha thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt biến nó là bằng 10 còn tổng là bằng 0 thì n nó chỉ là cái số mà ờ, số mà định là làm tổng các chỉ số và nó sẽ được lưu vào lưu vào số tổng thì ờ, giờ chúng ta sẽ tạo là hàm tổng là a Ờ, và cái e đó nó sẽ là cái nhập được mấy nhập cái số mà định định cần tổng nó vô ấy cho chị thì chúng ta sẽ đỡ một cái nếu là nếu nồi nhỏ hơn hạt bằng không thì dừng lại ham đỡ mà cho nó không ờ, không bị cái việc mà cho nó cầm số âm ấy ví dụ 10 ví dụ ba ơi lỡ mà không thêm đó vô hoặc là ba cộng hai cộng một cộng không cộng âm một cộng âm hai đấy nó vô hàng vậy luôn nên là à, mình sẽ được cái lệnh nó được bánh nó dừng lại hem nha và wow. hôm nay thì tiêm một cái lệnh tiêm tiêm cái lệnh vô ham để mai cho nó tính tầm nó là à, tính là đặc biến tổng là tổng cộng cho nơ cộng cho cái số nhập vô mày nữa ấy sau chúng ta thì đặt cái biến nơ là nhỏ hơn một và cuối cùng là gọi hàm lại chúng ta thêm cái lệnh uh, tổng tổng commander lại là gọi hàm đó lại thì nó sẽ chạy hàm đó hàm đó lại vậy n nó để lần thứ nhất nó chạy vậy đó rồi nó trừ cho biến nó đã giảm một điểm không vậy hơi giờ nó có lại chín rồi vậy nó cộng lại tiếp cộng lại lần thứ 29 xong rồi giảm lại 8 cộng lại lần thứ cộng lại lần thứ ba là bằng bằng 27 kiểu như vậy ấy rồi Thì uh, giờ video đến đây cũng kết thúc rồi Thì uh, giờ các bạn đã hiểu uh, ờ, Hamdware đúng không? Thì giờ xin chào các bạn và bye bye Và hẹn gặp các bạn vào những video sau Và nhớ subscribe và like kênh mình Để mà mình làm những video mới nhất nha Bye bye